Xin chào tất cả anh em thì hôm nay đến với cái video này thì bên cơ sở bên tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cái bộ hồ tài xỉu mà để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu bịp anh em lắc tài xỉu ở các đấu trường sân chơi hay là tất cả mọi sòng sới anh em đều có thể lắc được cái bộ tài xỉu này của bên cơ sở bên tôi anh em nhé cái bộ tài xỉu này nó có tên là bộ tài xỉu vip đấy thì khi nào mà anh em à, mua thì bên cơ sở của tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp một tài xỉu của cái bộ hột tài xỉu vip này để cho anh em có thể đi ra dòng suối anh em lắc cái bộ hột này anh em giành thắng lợi về cho anh em cái bộ hột này cái tỷ lệ của nó đi đều là 5 năm chén tài chén xỉu và anh em có thể lắc cái bộ hột tài xỉu này giữ tài giữ xỉu và lên tài xuống xỉu theo ý của anh em và cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé đảm bảo cho với anh em 100% là không tăng tôi có thể ăn thua trẻ hột với anh em luôn bao nhiêu tiền tôi dám chơi Đấy, thì tôi sẽ bỏ qua phần tăng tích để tiết kiệm thời gian hơn cho anh em và bây giờ cho anh em đi vào test nhanh về cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu này lắc giữ tài giữ xỉu cho anh em xem và cái bộ này tỷ lệ lên bão rất là cao anh em nhé và đặc biệt nữa là cái bộ hột này chống thầy thợ nghe hột chống máy phân âm thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu này anh em cảm nhận anh em nhé Đó. 125 đúng không ạ lên tài đấy bộ hột đi rất đều 356 xuống xỉu 233 đúng không anh em đó, lên tài 663 Đấy, xuống xỉu bộ hột đi cực kỳ là khôn anh em nhé anh em tay con rất là khó để có thể đoán được cái bộ hột tài xỉu này nghe đã khó rồi đoán còn khó hơn Đấy. bao thầy thợ nghe một bao máy phân âm nghe anh luôn Đấy. hàng này là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé tiếp tục test cho anh em này 122 giữ luôn xỉu cho anh em vài chén test luôn cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu của bên cơ sở bên tôi anh em nhé giữ xỉu cho anh em này 234 134 tiếp tục vẫn là xỉu 114 đúng không anh em bộ hột đi quá kinh dị luôn vẫn tiếp tục 124 Đấy, chén này nhảy cầu tài Đấy thì anh em vừa xem cái video của tôi thì anh em biết được là cái bộ tài xỉu của bên cơ sở bên tôi nó hay như thế nào Đấy. và anh em nào có muốn sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu của bên cơ sở bên tôi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp anh em lên cơ sở bên xe miền Tây để anh em được mua hàng test hàng hướng dẫn cách lắc hột tài xỉu và thì video này tôi làm đến là kết thúc hẹn anh em ở các video tiếp theo anh em nhớ đăng ký kênh để anh em được theo dõi những video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi đã đã tải lên cho anh em tham khảo về những cái bộ đồ chơi cờ, cờ bạc bịp về à, tài xỉu bầu cua hay là sóc đĩa vân vân tất cả loại đồ chơi bịp mới nhất 2021 để cho anh em cập nhật thì video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tất cả anh em